vậy nên là ở cái video này em muốn tư vấn cho các bác chia sẻ cho các bác là khi mà mình mua một cái món đồ gì đó về để sử dụng các nên tìm hiểu nên tham khảo cho kỹ các bác phải hiểu một điều là tiền nào của đó tiền rẻ thì sẽ không bao giờ có đồ sử dụng hiệu quả được cả đúng không ạ vậy nên các bác đừng có ham rẻ mà các bác mua phải hàng rẻ à, mà hàng kém chất lượng không chơi được về còn thua tha thêm lại còn mất tiền với cái máy phân ôn phân âm mặt hột tài xỉu này nó sẽ báo mặt cho các bác nó báo mặt hột cho các bác và bất kỳ nắp chén đĩa hột nào cũng bắt được các bác nhá kể cả là hột làm rồi hột chợ hột bo hột máy đĩa nắp chén nào cũng được kể cả là nắp trì và nhịp báo ở đây ví dụ nó báo nhịp một dài nó sẽ có 5 hoặc 6 5 6 ở đây thì nó sẽ thì các bác sẽ đánh gì đánh tài đúng không ạ một ngắn thì hai ngắn thì sẽ có một hoặc 4 và một ngắn một dài thì sẽ có hai hoặc ba Ở những cái nhịp rung như vậy, máy nó sẽ chỉ hỗ trợ cho các bác báo mặt 7 đến 80%. Còn 20 đến 30% còn lại là các bác còn phải dựa vào cái kinh nghiệm đánh tài xỉu của mình nữa. Chứ không có cái máy nào nó sẽ hỗ trợ cho mình trọn vẹn được 100% cả. Và đối với tài xỉu thì tất nhiên là phải gặp chén phản là chuyện bình thường rồi đúng không ạ ví dụ như là máy nó báo mặt là 5 chẳng hạn nhưng nó vẫn về xỉu bình thường nó gọi là chén phản chứ không phải là máy báo sai nhé các bác nhá. sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng để các bác thấy được độ hiệu quả của cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này đây bây giờ em sẽ bật máy lên này em cầm máy để cảm nhận cái độ rung cho nó dễ nha các anh nhá máy rung một ngắn một dài một ngắn một dài ở bên trong này chắc chắn sẽ có mặt hai hoặc mặt ba ở chén này các bác đánh gì ạ mình đánh xỉu đúng không các bác này có hai về xỉu chuẩn không ạ mày báo hai ngắn hai ngắn ở đây thì chắc chắn sẽ có một hoặc 4 các bác nhá ở cái chén này nó ở giữa quá vậy nên là mình có thể bỏ qua ở đây thì các bác ưng mặt nào các bác dở mặt đó ưng tài hay ưng xỉu thì mình dở còn không thì mình cứ bỏ qua đó có một chuẩn không ạ ở cái chén này máy không dung này máy không dung là nó không bắt được mặt hột vậy nên mình bỏ qua nhé các bác nhé máy rung một ngắn một dài một ngắn một dài ở đây là vừa nãy em nói rồi đấy có hai hoặc ba xỉu đây có hai nhưng lại lên tài đây nó gọi là chén phản này này các bác này được chưa ạ vừa nãy mình đánh à, ba chén chuẩn hai và phản một đúng không các bác lại một ngắn một dài tiếp xỉu có hai hoặc ba có hai về xỉu hai ngắn một bốn cái này bỏ qua có bốn đó một dài có năm sáu đánh tài về tài hai ngắn một bốn bỏ qua có bốn một dài năm sáu tài